sẽ nấu cơm Học kho cá với thơm Mình quên quần mỗi bữa cơm Chào nhau bằng những cái thơm Mà cho đến sáng cho dù mày đây vẫn mãi cùng sông trời Hello, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi trưa ngày hôm nay Và tiếp tục sẽ là một chuỗi phần phát trực tiếp đồng hành ôn thi cùng với các bạn ở giai đoạn cuối Không biết là bây giờ thì các bạn đã có mặt ở đây chưa gửi lời chào tới chị nhá, được không nào? Ngày hôm nay ấy chị sẽ hướng dẫn cho các bạn về một trong số những tác phẩm mà các bạn rất sợ. <laughs> Hy vọng là sẽ không còn sợ nữa nhá. Đồng ý không? <laughs> Chúng mình sẽ cùng đợi thêm một phút nha. Được không? Sẽ cùng đợi thêm một phút để bắt đầu buổi trưa ngày hôm nay nha. Đợi các bạn ấy vào một chút xíu nha, được không? Rồi, rất là nhiều bạn đã gửi lời chào tới chị rồi Anh luôn bên em thương em Cho dù đôi khi em hay cau có lên em Xin chào Huy Minh, xin chào em Ok, chị cũng rất là hào hứng chờ đến khóa học 10 ngày để có thể đồng hành cùng với các bạn đấy Nhanh tay đăng ký khóa học 10 ngày nhá, được không ạ? À? Chắc chắn đây sẽ là một cái khóa học cực kỳ, cực kỳ tuyệt vời của học văn chị Hiên dành tặng cho các bạn đấy cùng sông trôi Rồi các bạn ơi, có lẽ là bây giờ chị em mình sẽ cùng bắt đầu ngay và luôn nhá Đồng ý không? Rồi ok, bắt đầu ngay vào luôn buổi trưa ngày hôm nay cùng với chị Ở trong một trong số những cái tác phẩm mà các bạn sợ vô cùng <laughs> Đừng sợ nhá Làm cái gì mà sợ thì kiểu gì cũng thất bại đến khoảng 50% rồi Nên trước tiên tâm lý của chúng mình là không được sợ đã nhá Và tác phẩm ngày hôm nay chị muốn chia sẻ cùng với các bạn Đó chính là văn bản Đó chính là văn bản Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân và cụ thể ở trong buổi trưa ngày hôm nay, chị sẽ chia sẻ cùng với các bạn về hình tượng dòng sông Đà trước, được không ạ? Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Có rất là nhiều bạn sẽ sợ là bị chết chìm ở trong <laughs> dòng sông này Nói vui là như thế Tại bởi vì các bạn ấy bảo là Chị ơi em nói thật là em không thể nào em nhồi cái kiến thức sông đà này vào đầu của em được cho đến khi các bạn gặp chị nhá <laughs> Đồng ý không? Cho đến khi các em gặp chị thì chị tin chắc chắn một điều là các bạn sẽ không cảm thấy hoảng sợ đến mức như thế đâu nhá. Khóa học 10 ngày của chị sẽ khai giảng vào ngày 12 tháng 6 và chúng mình sẽ học đến 24 tháng 6 đấy. Đây là một cái thời điểm cực kỳ phù hợp để chúng mình ôn lại toàn bộ kiến thức. Và các em ơi, chị nghĩ là nếu như các bạn mà bỏ lỡ khóa học này thì chắc chắn là các bạn sẽ tiếc hùi hụi luôn đấy. Chị thấy là mấy hôm gần đây cũng có một số bạn 2K2 nhắn tin cho chị là muốn đăng ký khóa học 10 ngày bởi vì năm trước bị bỏ lỡ cái khóa học đấy và năm nay vẫn muốn tiếp tục chinh phục cái nguyện vọng của mình. Và chị rất rất là khâm phục những bạn mà dũng cảm như thế Các bạn ấy sẵn sàng theo đuổi đam mê của mình Và chị cũng hy vọng là các em sẽ không bỏ lỡ cơ hội Để chị em mình sẽ chỉ bên nhau đến hết ngày mùng 7 tháng 7 thôi nhá Sau đấy thì các bạn sẽ phải bước vào trường đại học mà các bạn mong muốn chứ nhá Đồng ý không? Rồi ok, bây giờ quay trở lại luôn Chị sẽ không nói về Nguyễn Tuân nữa bởi vì chị muốn tất cả những cái phần này các bạn sẽ chủ động tìm hiểu giúp cho chị về tác giả về cái cách tìm hiểu chị đã nói rồi Đây không phải là lần đầu tiên chị nói nhá Đây không phải là lần đầu tiên chị nói đến cái vấn đề này Nên các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị Được không nào Rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với cái phần văn bản luôn Ở trong phần văn bản này chị cũng sẽ không đề cập đến thông tin về tác phẩm nữa được không ạ? À? Thông tin tác phẩm Chị sẽ ghi ra đây hai mốc thời gian để các bạn có thể tự ghi nhớ nhá Đó là vào năm 1958 chuyến đi thực tế vào năm 1958 và mốc thời gian 1960. Còn lại các bạn sẽ tự nhớ nha. Còn cái trọng tâm ngày hôm nay chị muốn đi cùng với các bạn ấy, đó chính là về vẻ đẹp của hình tượng sông Đà. À, nếu như mà các bạn còn nhớ Khi mà chúng ta làm cái dạng đề về một hình tượng ấy Thì bao giờ chúng mình cũng nên có những cái ý như sau để đảm bảo cái sự đầy đủ trong bài viết của các bạn Bao gồm ý số 1 Chúng ta sẽ khái quát chung về hình tượng này Được không ạ? À? Ở trong cái phần khái quát chung này Chúng ta có thể nêu về lai lịch này Về đặc điểm riêng của hình tượng này được không ạ? À? Sau đó thì chúng mình sẽ bắt đầu đi phân tích vào vẻ đẹp của hình tượng Và với cái hình tượng ngày hôm nay chị muốn chia sẻ cùng với các bạn Thì chắc chắn là các em cũng đã mường tượng ra trong đầu mình có hai cái vẻ đẹp chính của dòng sông Đà Đó chính là vẻ đẹp hung bạo Đúng không ạ? À? Đó chính là vẻ đẹp hung bạo Hùng vĩ Và thứ hai là vẻ đẹp trữ tình thơ mộng Trữ tình Thơ mộng Ok chưa nào? Đây sẽ là cái dàn ý mà chị em mình đi cùng với nhau Các bạn ơi, chị tin chắc một điều rằng ấy là đã có rất là nhiều bạn ở đây đã từng tham dự các cái khóa học miễn phí hay là có phí của học văn chị Hiên. Và ở trong cái này ấy thì các ở trong những cái khóa học đấy thì các bạn luôn thấy là bản thân chị rất là chú trọng tới cái phần phương pháp. Có nghĩa là cái việc mà chúng ta nghĩ ra được một cái cách để chúng ta học những cái dẫn chứng cho dễ nhớ ấy, là một trong những điều siêu quan trọng luôn được không ạ? Là một trong những điều siêu quan trọng luôn Thế nên chị rất hy vọng một điều rằng là các bạn sẽ khoa học trong việc học dẫn chứng của người lái đò sông Đà nhá Bởi vì chính cái sự rối loạn của các bạn sẽ gây ra cái việc là các bạn cực kỳ mệt mỏi trong việc là chúng ta học phần dẫn chứng Và đây, để có thể tạo ra cái sự khoa học cho các bạn chị xin được giới thiệu cùng với các bạn một trong những cái gọi là gì ạ? Một trong những cái trực quan để chúng ta có thể học về sông Đà tốt hơn. Bây giờ chị sẽ mở nó ra, các bạn đợi chị một chút xíu nhá. Được không nào? Ok. Đây rồi, chị có đây rồi. Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân Đồng ý không ạ? Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân Hãy nhớ rằng đây mới chỉ là phần dẫn chứng thôi Chứ chưa có cái phần sâu về phân tích đâu nếu các em muốn có thêm những cái tài liệu sâu về phần phân tích ý, thì hãy đợi khóa học 10 ngày nhá. Không đăng ký khóa học 10 ngày năm nay kiểu gì cũng hối tiếc hồi hụi luôn đấy. Nói luôn là như vậy. Biết đến thông tin mà còn không tìm hiểu. Lần thứ nhất thì là lỗi của chị nhưng lần thứ hai chắc chắn là lỗi của các em rồi. Chắc chắn luôn đấy. Rồi, thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy này. Chúng mình sẽ có dẫn chứng về người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân ở trong hai cái phần này Chị chia ra làm hai hình tượng Và như chị đã nói nhá Chúng mình sẽ chỉ trọng tâm vào hình tượng sông Đà thôi Được không ạ? À? Chúng mình sẽ chỉ trọng tâm vào hình tượng sông Đà thôi Thì các bạn sẽ thấy rằng Hình tượng sông Đà này Đây là những cái điều khái quát chung về dòng sông này nhá. Đây là những cái điều khái quát chung về dòng sông này. Nếu như các bạn muốn nhận tài liệu về người lái đò sông Đà ở trong phần dẫn chứng ấy thì các bạn nhớ chia sẻ phần phát trực tiếp này sau đó nhắn tin cho chú Văn Học nhá. Được không ạ? Hãy chia sẻ phần phát trực tiếp này và nhắn tin cho chú Văn Học. Ok chưa nào? Rồi, đấy là cái phần về cái cách mà các bạn có thể nhận tài liệu Còn bây giờ thì quay trở lại đây đã này Chúng ta có hình tượng sông Đà Thật ra thì Nguyễn Tuân tìm đến với sông Đà cực kỳ phù hợp với bản ngã của nhà văn này luôn ấy. Bởi vì các bạn thấy nhá, rõ ràng Nguyễn Tuân là một nhà văn mà rất là ngông nghênh kiêu bạc tài hoa và uyên bác. Rõ ràng Nguyễn Tuân là một nhà văn mà như chúng mình nói với nhau ấy, đây là nhà văn của những cái cảm giác mạnh của núi của núi cao, của vực sâu, của thác dữ, của những phong cảnh tuyệt mỹ. Và đó là lý do tại sao mà Nguyễn Tuân lại tìm đến với dòng sông Đà giống như là tìm về cái sự độc đáo của chính bản thân mình. Thì ở đây chúng ta sẽ có trước tiên là về lai lịch của con sông Đà. Con sông Đà thì không phải là bắt đầu từ Việt Nam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 nhá Rất là ngắn gọn thôi nhưng làm ơn hãy ghi nhớ cái phần này giúp cho chị Được chưa nào? Khi mà nói về cái đặc điểm hay nói đến cái sự khác biệt của dòng sông này Thì các bạn sẽ thấy rằng là gì nhở? Ngay lập tức nhà văn Nguyễn Tuân đã sử dụng ở trong cái lời đề từ của mình một cái câu thơ, hai cái câu thơ của tác giả Nguyễn Quang Bích khá là giống với cả dòng sông Hương Dòng sông Hương cũng mang trong mình một cái vẻ đẹp rất là riêng biệt Đó chính là vẻ đẹp của một dòng sông chảy trọn vẹn ở trong một thành phố duy nhất Thì bây giờ chúng ta thấy rằng là gì nhở? Bây giờ chúng ta thấy rằng là dòng sông này như thế nào? Mang trong mình sự khác biệt Chúng thủy, giai, đông tàu, đà, giang, độc, Bắc Lưu Có nghĩa là mọi dòng sông thì đều đổ ra hướng Đông, chảy theo hướng Đông Duy chỉ có sông Đà là chảy theo hướng Bắc Đây chính là một trong số những cái điều khác biệt nhất của dòng sông Đà Được không ạ? À? Và chúng ta cũng thấy là Nguyễn Tuân cũng là một nhà văn độc đáo như thế mà Lòng kiêu hãnh đã xui khiến ta chỉ chơi một lối độc tấu trong văn chương mà Và cả cuộc đời của người nghệ sĩ này ấy, chỉ tôn thờ một thứ chủ nghĩa duy nhất ở trong văn chương thôi Đó là chủ nghĩa xê dịch Và cả cuộc đời của người nghệ sĩ này ấy, cũng chỉ miệt mài để đi viết về cái đẹp thôi Đúng không ạ? À? Kể cả là trước cách mạng hay là sau cách mạng Cái thời điểm mà có những cái cảm giác, có những cái trạng thái bất mãn với thời cuộc Hay là sau đó hòa nhập với cuộc đời Thì vẫn chỉ viết về cái đẹp thôi Đúng không? Ok chưa? Rồi tiếp tục nhé. Chúng ta sẽ thấy rằng là Nếu như coi hình tượng người lái đò sông Đà là thứ vàng 10 của Tây Bắc Thứ vàng 10 là một thứ vàng rất là quý và cực kỳ là khó tìm Thì ở đây người ta cũng coi dòng sông Đà chính là thứ vàng Hãy nhớ nhá, khác nhau, khác nhau nha Một là thứ vàng, một bên là thứ vàng 10 Để làm gì đấy? À, để tôn vinh vẻ đẹp của con người lao động đấy, được chưa? Nhá, cái này chị sẽ nói sau. Cái này chị sẽ nói sau nhá. Đây được coi là thứ vàng 10 của thiên nhiên Tây Bắc và tác giả đã viết về dòng sông Đà, đã viết về con người lao động Tây Bắc trong một cái tâm thế với một cái cảm hứng được thể hiện qua một cái lời đề từ tiếp theo, đó là đẹp vậy thay tiếng hát trên dòng sông. Đó là cái cảm hứng tự hào và ngợi ca. Được không ạ? À? Nhá, đó là cảm hứng tự hào và ngợi ca. Đồng ý chưa nào? Các bạn ơi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng tiếp tục. Như chị đã nói, hành trình chúng ta cùng đến với sông Đà và trải nghiệm về sông Đà. Có thể các bạn sẽ cảm thấy quá mệt mỏi bởi vì có quá nhiều thứ cần phải ghi nhớ. Thế nhưng sẽ như thế nào nếu như bây giờ chị coi đây là một cái chuyến hành trình và mời chị mời các bạn cùng lên cái con thuyền này cùng với chị. Được không ạ? À? Chúng mình sẽ cùng với nhau đi trên sông Đà nhá <laughs> Được không? Chúng mình sẽ cùng với nhau đi trên sông Đà nhá Để xem là trong cái hành trình mà chúng ta đi trên sông Đà Chúng ta sẽ nhìn thấy những vẻ đẹp gì Được không ạ? À? Trước tiên này các bạn sẽ thấy có một cái quãng sông mà người ta thấy đá bờ sông bây giờ dựng vách thành. Được không ạ? À? Đây, chính là cái dẫn chứng đầu tiên mà các bạn cần phải ghi nhớ về vẻ đẹp hung bạo của dòng sông Đà. Chị nhắc lại một lần nữa, hãy chia sẻ phần phát trực tiếp này, sau đó thì chụp cáp lại màn hình và nhắn tin cho chú Văn Học, được không ạ? Hoặc nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên. Tốt nhất là nhắn tin cho chú Văn Học đi <laughs> nhá, bởi vì là hiện tại là hệ thống học văn chị Hiên bên fanpage đang bị hơi hỗn loạn một tí bởi vì quá nhiều bạn đang hỏi về khóa học 10 ngày. Thế nên cần phải giải quyết những vấn đề cho các bạn đăng ký khóa học 10 ngày trước đã nhá. Thế nên là các em cứ gì ạ Các bạn cứ nhắn tin cho gì Cứ nhắn tin cho uh, chú Văn Học là được Ok chưa nhá Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ thấy ở đây Trước tiên là hành trình đi qua một cái quãng sông mà có đá bờ sông dựng vách thành nhá Đá bờ sông dựng vách thành Được chưa ạ? Hết sức lưu ý giúp cho chị Được không? Hết sức lưu ý giúp cho chị Cái tiếp theo này Cái tiếp theo khi mà đi qua cái quãng sông dựng vách thành đó xong Chúng ta sẽ đi qua một cái mặt gành có tên là mặt gành hát lóng Được không ạ? Đi qua một cái mặt gành có tên là mặt gành hát lóng Ok chưa ạ? Lưu ý giúp chị nhá Đây là cái phần quãng sông thứ hai Được không ạ? Tiếp tục này Chúng mình sẽ đi qua thêm một cái quãng nữa mà người ta nói rằng đây là một cái quãng sông cực kỳ nguy hiểm Đó là quãng tà mường vát Và các bạn có biết là cái quãng tà mường vát này nguy hiểm nhất là ở chỗ nào không? Chính là nguy hiểm thể hiện qua những cái hút nước chết người Được không ạ? À? Đây là quãng sông số 3 và nếu như tiếp tục cái chuyến hành trình này Chúng mình sẽ đi qua gì nhở? À chúng mình sẽ đi qua thác nước Và ở đây chúng mình sẽ chứng kiến gì nhở? Thứ nhất là sức mạnh của thác nước. Cái thứ hai là cái cuộc vượt thác với ba trùng vi thạch trận. Đúng không nào? Ba trùng vi thạch trận hay nói cách khác đó là thạch thủy trận trên sông Đà. Được không nào? Thạch thủy trận trên sông Đà với ba trùng vi được không ạ? À? Thì nói chung là khi mà chúng ta nhìn theo một cái góc độ khác và chúng ta lựa chọn một cái cách để ghi nhớ khác thì chị nghĩ là cái việc ghi nhớ về dẫn chứng sông Đà sẽ trở nên đơn giản hơn với các bạn rất là nhiều đấy. Được không nào? Thế nên bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau thử xem nhá. Trước tiên cùng với nhau thử xem <laughs> Trước tiên nhá Nếu như mà các bạn muốn nghe đi nghe lại ấy Thì các em có thể tải app học văn chị Hiên về ở trên app Học Văn Chị Hiên có rất là nhiều audio văn học để các bạn có thể nghe vào mỗi buổi sáng sớm, mỗi buổi trưa, mỗi buổi chiều, mỗi buổi tối. Để Học Văn Chị Hiên sẽ luôn luôn <laughs> bên cạnh các bạn, đồng ý không? Nhá. Có thể tải app Học Văn Chị Hiên về, kể cả là ở trên Android hay là iOS thì cũng đều đã có hết rồi. Được không? Nhá, đồng ý chưa? Chốt lại là như vậy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu này. Trước tiên là đá bờ sông. Nào, Hãy để cho đầu mình trống rỗng đã bởi vì chỉ khi đầu óc các em trống rỗng và không nghĩ gì về vấn đề gì khác thì các em mới có thể liên tưởng được thôi à, Vấn đề nằm ở chỗ là chị em mình không thể cùng với nhau đi lên đến tận sông Đà được Nên bây giờ chỉ có thể đi một cái chuyến hành trình qua những cái trang viết của Nguyễn Tuân thôi Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng xem cái quãng sông đầu tiên với đá bờ sông Có cái vẻ đẹp hung bạo và hùng vĩ như thế nào nhá Trước tiên này, các bạn sẽ thấy thứ nhất Đá bờ sông ở đây được Nguyễn Tuân miêu tả bằng cụm từ dựng vách thành. Ok chưa ạ? Và chúng ta thấy rằng là dựng vách thành ở đây ấy thể hiện rằng là những cái núi đá nó phải chất tầng lên với nhau rất là cao và cực kỳ hiểm trở. Và cao đến cái mức là Mặt sông lúc ấy chỉ đúng lúc ngọ mới có mặt trời thôi Có nghĩa là khi mặt trời lên thiên đỉnh và chiếu vuông góc với cả mặt đất ấy Thì lúc đấy mới có một chút le lói ánh sáng mặt trời xuống mặt nước ở trong cái quãng sông đấy Thế thì chúng ta có thể thấy rằng là có thể thấy là đá bờ sông ở đây đã tạo ra một cái độ cao mà nếu như chúng ta đi trên con thuyền ấy, ngước lên nhìn đá bờ sông ấy thì có lẽ phải rất là gì ạ, mỏi cổ thì mới có thể lên nhìn lên đến tận cùng được. Ok chưa nào? Chưa dừng lại ở đấy Vách đá thành còn chẹt lòng sông Đà như một cái yết hầu Và lòng sông thì rất là hẹp Các em phải hiểu rằng là nếu như một con sông mà có lòng sông hẹp ấy Thì sẽ gây ra cái sự nguy hiểm cho những con thuyền đi trên đấy Bởi vì là rất có thể sẽ va vào đá bên này, va vào bờ bên kia Đúng không ạ? Và nó hẹp đến cái mức mà người ta nói rằng Ờ, Nguyễn Tuân đã sử dụng đồng thời hai cái biện pháp so sánh để chúng ta hình dung ra được cái gì ạ? À để chúng ta hình dung ra được cái độ hẹp của dòng sông này. Cái thứ nhất, đứng bên này bờ ném nhẹ hòn đá sang bờ bên kia và có những cái quãng con nai con hổ thì gì ạ? À có thể nhảy vọt từ bờ bên này sang bờ bên kia. Thế thì có thể thấy rằng là Chính bởi vì quãng sông bị đá chẹt hẹp như thế Nên bây giờ những con thuyền muốn đi qua đây Phải thực sự là những người có tay lái cực kỳ khéo léo và điêu luyện Ok chưa ạ? Lưu ý giúp chị nhá Thêm vào đấy chưa dừng lại nếu như cái hình ảnh chúng ta liên tưởng và tưởng tượng đá dựng bờ sông là như vậy Thì các bạn cũng không bao giờ được quên đi cảm giác khi chúng ta đi qua cái quãng sông này Cảm giác khi đi qua quãng sông này đã được Nguyễn Tuân miêu tả bằng hình ảnh Thứ nhất, mùa hè đi qua mà cũng cảm thấy lạnh các em hiểu rằng là giữa một cái thiên nhiên Tây Bắc mà phải nói thật nhá Mùa hè nắng rất là gắt luôn Mà đi qua cái quãng sông này còn cảm thấy lạnh Thì các em hiểu rằng là hầu như là quanh năm không có ánh nắng lọt được vào cái quãng sông đấy đâu ạ Đúng không ạ? Và phải nói thật là đá hai bên bờ sông phải dựng rất là cao Và dường như là đang tạo ra một cái vòm ấy để che hết tất cả ánh nắng và khiến cho trong cái cảm giác đột ngột từ bên ngoài đi vào cái quãng sông mà đá dựng vách thành này chúng ta cảm thấy lạnh đúng không ạ? Và thêm một cái ý nữa, để cho mỗi bạn đọc có thể đưa ra được những liên tưởng rõ ràng hơn thì Nguyễn Tuân đã vô cùng tinh tế và độc đáo khi sử dụng một cái biện pháp tu từ ở đây, đó là biện pháp tu từ so sánh, được chưa ạ? Đó là đứng ở hè một cái ngõ mà hai bên của cái ngõ nhỏ đấy đều là những cái ngôi nhà chất tầng tầng cao tầng tầng cao tầng thế xong bắt đầu chúng ta ngồi ở đấy chúng ta ngóng vọng lên một khung cửa sổ nào trên cái tầng nhà thứ mấy nào vừa tắt phụt đèn điện bây giờ xung quanh là gì ạ là bóng tối bây giờ xung quanh là gì ạ à là cảm giác lạnh lẽo và đấy chính là cái cảm giác được tạo ra khi chúng ta đi vào cái quãng sông mà đá dựng vách thành này được chưa ạ? Các bạn ơi đồng ý không? Hiểu không ạ? Chị đã nói rất là kỹ về đá bờ sông đấy Các bạn có hiểu không? Các bạn có hiểu phần này không? <laughs> Các em có hiểu không ạ? Yên tâm khi nào mà học khóa học 10 ngày chị sẽ còn nói kỹ hơn nữa Và chị sẽ còn hướng dẫn các bạn những cái cách khoa học hơn nữa để chúng mình ghi nhớ Thêm vào đấy còn lồng vào cả những cái phần phân tích chi tiết nữa Để cho các bạn có thể làm gì ạ? Có thể học đến đâu là nhớ đến đấy Bởi vì chị nói thật là cái giai đoạn mà khóa học 10 ngày khai giảng từ ngày 12 tháng 6 ấy Là cái thời điểm mà chúng ta cần phải ghi nhớ được một cái lượng kiến thức ổn định rồi Thế nên mục tiêu của chúng mình trong cái khóa học 10 ngày sẽ là ôn đến đâu thì mình sẽ học hết đến đấy nhá. Sợ bài này nhưng học với chị xong còn sợ nữa đâu, đúng không? <laughs> ok chưa nhá? Rồi, ok chưa nào? Thế nên là phải tìm hiểu ngay và luôn nhá. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với quãng sông tiếp theo Đó chính là mặt gành hát lóng được không ạ? À? Đó chính là mặt cành hát lóng. Ở trong mặt cành hát lóng này, các bạn sẽ thấy đây là một cái mặt gành dài hàng cây sổ Ôi dồi ôi, khủng khiếp không ạ? À? Dài hàng cây số luôn Và cái đặc trưng nhất của cái mặt gành này nhá Nếu như mà có điều kiện thì các bạn có thể lên trên Youtube các bạn search ra Về dòng sông Đà ấy, có rất là nhiều những cái video clip của Hoa Ban Food này Được không ạ? À? Của những kênh khác đã tường thuật lại cái cuộc gọi là Nói chung là hành trình trên sông Đà Thì các bạn sẽ hiểu hơn về cái sức mạnh Và quả thực là chúng ta thấy rằng là có những cái quãng sông ấy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 Chúng mình sẽ có tiếp tục nhá Ở trong này, đây ạ, chúng mình sẽ có tiếp tục này sẽ tiếp tục chúng ta sẽ có ở đây đó chính là cái quãng tà mường vát với những cái hút nước này. Được chưa nào? Chúng mình sẽ có ở đây đó chính là đây, trước tiên nhá, quãng tà mường vát với những cái hút nước nhá. Các bạn nhìn ở đây ạ. <laughs> thế à, cứ học với chị là sẽ thuộc lầu lầu dẫn chứng à. Chỉ mong thế thôi, không mong gì hơn cả. Chỉ mong bây giờ là nhớ được kiến thức thôi Chứ còn nói thật là là hoang mang lắm Hoang mang là vì bây giờ nhiều bạn nhắn tin cho chị mà chị nói thật Là trong cái trường hợp không biết các em có như thế không Nhưng nhiều bạn nhắn tin cho chị trong cái trường hợp bây giờ là Bảo chị là Em nói thật với chị là bây giờ em chả nhớ gì cả Em không nhớ tác phẩm, em không biết cách làm Và đúng là bạn ấy không nhớ tác phẩm và không biết cách làm thật ý Không biết các em có bị như thế không các em ơi sắp thi rồi Mùng 7 tháng 7 là chúng mình thi rồi Đầu xuôi thì đuôi mới lọt chứ Đây là gì ạ? À đây là Đây là gì nhở? Đây là cái giai đoạn cuối cùng để chúng mình ôn rồi Và môn văn thì đã là cái môn đầu tiên để chúng mình thi mà Thế nên là chị muốn là các bạn phải cố gắng lên chứ Nhá Các bạn phải cố gắng lên Được không? Ok không? Rồi chăm chỉ lên Bây giờ sắp thi đại học đến nơi rồi, đại học trong tầm tay rồi mà lại để tuột mất thì thì khóc à, ngồi đấy khóc à. Khóc cũng có giải quyết được gì đâu nhá Khóc cũng đâu giải quyết được gì đâu Vấn đề là như vậy Thế nên chị chỉ khuyên các em là hãy chăm chỉ lên Hãy thực sự chăm chỉ lên và học hành nghiêm túc lên Đừng có nghĩ rằng là môn văn là cái môn không cần thiết Hay là cái môn mình cứ để học cuối cùng các kiểu Rồi đến lúc ân hận Thì lúc đấy cũng không thể nào mà gì ạ à, Không thể nào quay lại được thời gian đâu Không bao giờ quay ngược được thời gian đâu Thời gian sẽ là thứ các em có dùng bao nhiêu tiền đi chăng nữa Cũng không thể nào mua lại được đâu Nhá Ok chưa? Rồi, bây giờ quay trở lại đây ạ. Chúng ta sẽ nói về quãng tà mường vát với những cái hút nước. Được chưa nào? Trước tiên chúng ta sẽ có hình dạng nhé. Hình dạng của những cái hút nước. Hình dạng của những cái hút nước như thế nào đây? Trước tiên, nó giống như cái giếng bê tông thả xuống sông để chuẩn bị làm móng cầu. Và tác giả đã sử dụng những cụm từ đó chính là xoáy tít Trên mặt thì đang quay lừ lừ những cánh quạ đàn Đây là về hình dạng được không ạ? À? Cái thứ hai đó chính là về âm thanh. Âm thanh mà cái hút nước này tạo ra đó chính là cái thứ nhất. Nó thở và kêu như cửa cái cống cái bị sặc và nước thì ạc ạc lên như vừa rót dầu sôi vào. Có thể thấy rằng là gì nhỉ? Có thể thấy rằng là tất cả những cái vấn đề liên quan tới hình dạng và âm thanh này đều khiến cho chúng ta liên tưởng nó là một cái loài thủy quái chứ không phải là những cái hút nước bình thường nữa. Nghe cái hút nước thì thấy rất là bình thường đúng không? Nhưng mà nghe thấy, nhìn thấy cái hình dạng, nghe thấy cái âm thanh thì quả thực đây là cái bộ dạng của một loài thủy quái.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 Các bạn có thể thấy rằng là quãng đường mượn mà cạp ra ngoài bờ vực ấy thì nó kinh khủng như thế nào một bên là núi cao chất trồng Một bên là vực sâu thăm thẳm Chỉ cần chạch một cái thôi là cả cái xe đấy có thể lao xuống vực Và kết quả thì chúng ta cũng đã đều biết rồi Đúng không ạ? Và cái cái gì ạ? Đi men theo cái hút nước nó nguy hiểm đến cái mức như vậy đấy Rất có thể sẽ bị cái hút nước đấy nó hút xuống trong một cái khoảnh khắc Nếu như không trèo lái điều khiển được con thuyền Và các bạn ơi, để có được hình dung rõ hơn về cái hút nước này Nguyễn Tuân tiếp tục lại sử dụng một cái hình ảnh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 được không ạ? À? Bắt đầu mình lia máy quay lên và mình có một cái cột nước rất là kinh khủng Và các em ơi, các bạn thử tưởng tượng xem Nếu như cái cột nước đấy nó đổ xuống các bạn, đổ xuống máy quay Thì kết quả sẽ như thế nào? Được không nào? Và chính vì cái cảm giác đấy đã khiến cho khán giả xem phim ký sự Dường như đang phải giữ chặt lấy mép ghế của mình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 Đúng không nào? Và đây ạ, à, thuyền đi ngang qua, các em có biết không ạ? À? Kết quả của con thuyền mà bị cái hút nước nó hút xuống nhá, nó lôi tuột xuống nhá, thì chắc chắn là con thuyền này sẽ trồng ngay cây chuối ngược, sau đó vụt biến đi, tức là không nhìn thấy con thuyền này đâu nữa, bị dìm và đi ngầm dưới lòng sông đến 10 phút sau sẽ thấy tan xác ở khuỳnh sông dưới. Cực kỳ nguy hiểm, được không ạ? À? Cực kỳ là nguy hiểm luôn. Ok chưa nào? Đồng ý chưa nào? Ngoài ra thì chúng mình sẽ còn phải tìm hiểu thêm về cả thác nước này Và chúng mình sẽ còn phải tìm hiểu thêm về cả thạch thủy trận nữa Đấy, đấy là hai cái mà chúng mình sẽ phải tìm hiểu thêm Để có thể nói về vẻ đẹp hung bạo của dòng sông Đà Được chưa nào? thì dựa vào cái phần mà chị cung cấp cho các bạn ở trên này Các em sẽ có định hướng để ôn tiếp về người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân nhá Và nếu như các bạn vẫn còn băn khoăn thì chị có thể giảng cho các bạn về hình tượng ông lái đò sông Đà nữa được chưa ạ? Còn trong khuôn khổ của buổi trưa ngày hôm nay thì tạm thời chúng mình sẽ ghi nhớ đến đây. Hãy nhớ giúp chị là tìm hiểu thêm về cả cái số 4. Đây, cái số 4 ở bên này. Nhá. Cái số 4 ở bên này. Đây, đó chính là thác nước được không ạ? À? Và chúng mình có cái số 5 ở đây Cái số 5 phần dẫn chứng ở đây Đó chính là thạch thủy trận Ok chưa ạ? Và các em cứ học theo cách mà chị chỉ đi Các bạn sẽ cảm thấy rất là dễ nhớ luôn Mà nhớ rất là lâu luôn Sau đấy chúng mình sẽ kết hợp thêm cái phần diễn đạt của chúng ta Phần phân tích kỹ của chúng ta Thì chắc chắn là nếu như năm nay có thi vào người lái đỏ sông Đà Thì chắc chắn kiểu gì các bạn cũng sẽ đạt được điểm tốt Nhá Chắc chắn là như vậy Ok không nào? Đồng ý không? nhá Còn buổi trưa ngày hôm nay thì bây giờ chắc là chị phải đi ăn cơm nên chị đói quá rồi <laughs> Các em có đói không? Các em đã ăn chưa? Các bạn đã ăn chưa chưa? Chị đói quá rồi, chắc là chị sẽ phải đi ăn cơm đây Nhá, nhớ chưa? Phải học hết nhá, phải chăm chỉ nhá Nếu như cảm thấy mà thực sự mình không thể nào thúc đẩy bản thân mình chăm chỉ được Thì phải học cùng với team chị Hiên Mà phải học cùng với team chị Hiên thì phải tìm hiểu ngay khóa học 10 ngày Biết chưa? Đồng ý chưa? Rồi, chốt lại là như vậy Thời gian bây giờ không còn nhiều đâu Thời gian bây giờ không còn nhiều Chỉ còn khoảng hơn một tháng một chút xíu nữa thôi Là bắt đầu chinh chiến rồi nhá Hình như là chỉ còn có một tháng nữa thôi ấy Là chinh chiến rồi đấy Nếu mà không học bây giờ đến lúc mà không đỗ được nguyện vọng mình mong muốn Thì chỉ có ngồi đấy mà khóc thôi Mà chị không muốn các bạn như thế Chị muốn các bạn phải đường đường chính chính bước vào ngôi trường các bạn mong muốn nhá Rồi ok bye các bạn yêu của chị Bye các bạn nhỏ của chị Hẹn gặp lại các bạn trong buổi phát trực tiếp tới nha Bye bye